dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, sự thanh tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tầng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hải hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa cai trị sự kiêu căng của biển. Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa đã chà nát ra háp, khác nào kẻ bị đánh chết. Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa. Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa, Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Thabo và Hẹt Môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay hữu Chúa dơ cao lên. Sự công bình và sự chính trực là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ. Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, đấng thánh của Israel là vua chúng tôi. Bây giờ, trong dị tượng Chúa có phán cùng người thánh của Chúa mà rằng Ta đã đặt một người mạnh dạng làm kẻ tiếp trợ Nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta Sức cho người bằng dầu thánh ta Tay ta sẽ nâng đỡ người Cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người Còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Nhân danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển và tay hữu người trên các sóng. Người sẽ kêu cùng ta rằng Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại, ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi ngươi và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David dòng dõi người sẽ còn đến đời đời và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy song chúa lại từ bỏ khinh bỉ người nổi giận cùng đấng chịu sức dầu của chúa chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tới chúa và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm. Chúa đã đánh đổ các rào người, phá những đồn lũy người ra tan nát. Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giật người, người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ. Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận. Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, ném ngôi người xuống đất, khiến các ngày đương thì người ra vắng và bao phủ người bằng sự sỉ nhục. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? Ôi Chúa, xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn giường nào. Chúa dựng nên con loài người hư không giường bao. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình đã thề cùng David bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa. Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu sức dầu của Chúa. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời. Amen. Amen. Chương 4 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng sự đoán tôi ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỏi anh em, Ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi. Chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này, nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng, Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì có đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha. Vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi Cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong đấng Christ Và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo Ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa Nhưng nếu Chúa khứng cho Thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em Và xét cho biết Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 10 Sau Abimelech, Thola, con trai Phua cháu Đô Đô người Isaka, dấy lên đặng giải cứu Israel – người ở tại Shamir trong núi Ephraim làm quan xét trong Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Shamir. Sau người ấy có Jairơ, người Galaad dấy lên làm quan xét Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Galaad. Ngày nay, người ta cũng còn gọi nó là thôn Jairơ. Khi Jairơ thác thì được chôn tại Kha Môn. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri, các thần Sidon, các thần Moab, các thần người Ammon và các thần của dân Philippines. Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va không phục sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philippines và vào tay người Ammon. Kể từ năm đó, Hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Jordan trong xứ Amorit tại miền Galaad bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Amon cũng sang qua sông Jordan đánh Juda, Benjamin và nhà Ephraim. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần ba anh. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng, Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ai Egypto, khỏi dân Amorit, khỏi dân Amôn và khỏi dân Philippines sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn. Dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, chúng tôi đã phạm tội. Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Ammon nhóm lại và đóng trại trong xứ Galaad. Dân Israel cũng nhóm lại và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng xứ Galaad hỏi nhau rằng: Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Ammon? người đó sẽ làm quan trưởng hết thải dân Galaad. Chương 11 Dép thê người Galaad là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ và cha là Galaad. Vợ của Galaad có sinh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi dép thê đi mà rằng, Mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mày là con của người đàn bà khác. Vậy, Jephthê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Jephthê và đi ra với người. Sau một ít lâu, dân Ammon giao chiến cùng Israel. Trong lúc dân Ammon đánh Israel, các trưởng lão Galaad đi đem Jephthê ở xứ Tóp về. Họ nói cùng người rằng: "Xin hãy đến làm quan tướng chúng ta, chúng ta sẽ đánh dân Ammon." Nhưng Dép-thê đáp cùng các trưởng lão Galaad rằng, Các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đang bị cùng khốn, sao lại đến tôi? Các trưởng lão Galaad đáp cùng Dép-thê rằng, Bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hậu cho ngươi đi với chúng ta. Ngươi sẽ đánh dân Ammon, rồi sẽ làm đầu của chúng ta và của hết thảy dân xứ Galaad. Jephthê lại đáp cùng các trưởng lão Galaad rằng Ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Amôn Và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi Thì tôi sẽ làm đầu các ông chứ Các trưởng lão Galaad nói cùng Jephthê rằng Chúng ta quả sẽ làm y như lời ngươi đã nói Nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta Vậy Jephthê đi cùng các trưởng lão Galaad dân sự lập người làm đầu và tướng, rồi tại mít ba, Dép thê lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói. Đoạn, Dép thê sai sứ giả đến cùng vua dân Amôn mà nói rằng, Ta với ngươi có việc chi, nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh sứ ta. Vua dân Amôn đáp cùng sứ giả Dép thê rằng, Ấy bởi Israel, khi ra khỏi nước Egypto, có chiếm lấy xứ ta từ Ạc Nôn cho đến Gia Bốc và Giô Đanh. Bây giờ hãy trả êm lại sứ ấy cho ta. Dép thê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Amôn đặng nói rằng Dép thê nói như vậy Israel không có xâm đoạt địa phận Moab cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Amôn. Song khi Israel ra xứ Egypto thì đi ngang qua đồng vắng cho đến biển đỏ rồi tới Kade. Bây giờ người sai sứ giả đến vua Edom đặng tâu rằng xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Edom không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Moab. Vua Moab cũng không khứng cho, nên Israel cứ ở tại Kade. Đoạn, người lại đi vào đồng vắng, vòng quanh xứ Edom và xứ Moab, rồi đến cõi phía đông xứ Moab. Người hạ trại ở bên kia Arnon không vào bờ cõi Moab, vì Arnon là giới hạn của xứ Moab. Rốt lại, Israel sai sứ giả đến cùng Sihon, vua người Amorit ở tại Hezbon và dặn nói rằng Xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua đặng đến xứ chúng tôi. Nhưng Siôn không đủ tin dân Israel nên không cho đi ngang qua xứ mình bằng hiệp lại cả cơ binh mình kéo đến đóng trại tại Gia Hát và chống đấu cùng Israel. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phó Sihon và cả cơ binh người vào tay Israel Israel đánh bại chúng nó và lấy toàn xứ dân Amorit là dân ở miền đó. Vậy, Israel nhận được toàn xứ dân Amorit từ Arnon cho đến Gia Bốc và từ Đồng Vắng cho đến giô Vậy bây giờ, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã đuổi dân Amorit khỏi trước mặt dân Israel của Ngài rồi, thì ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao? Ngươi há chẳng nhận được đất mà kê mốt là thần của ngươi đã ban cho ngươi sao? Thế thì, chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta. Vả lại, ngươi có trỗi hơn Ba Lát, con trai Sebo, vua Moab chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Israel chăng? Đang lúc 300 năm mà Israel ở tại Hezbon và các thành địa hạt nó Aroe và các thành địa hạt nó cùng hết thảy các thành ở dọc theo Arnon. Sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó? Vậy, ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Ammon. Nhưng vua dân Ammon không khứng nghe lời của Giép-thê sai nói cùng người. Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động dép thê, người trải qua Galaad và Manashe, sang đến Mít-ba ở Galaad, rồi từ Mít-ba ở Galaad, người đi đánh dân Ammon. Dép thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng, Nếu Ngài phó dân Ammon vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu đoạn, Thê đi đến dân Amôn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ Aroe cho đến Minit và cho đến Aben Keramim, cùng chiếm lấy của chúng nó 20 cái thành. Ấy là một bại trận rất lớn. Dân Amôn bị phục trước mặt dân Israel. Thê trở về nhà mình tại Mít Ba. Kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người. Ngoài nàng, chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Dép thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng, Ớ con, than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay. Con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thế nuốt lời. Nàng thưa rằng, cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Ammon. Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng, xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con thông thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giáp thê đáp rằng con cứ đi rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khắp sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cơ đó trong Israel có thường lệ này. Mỗi năm, các con gái Israel đi than khóc con gái của dép thê người Galaad trong 4 ngày. Chương 12 người Ephraim, nhóm hiệp, đến tại Saphon và nói cùng dép thê rằng, Vì sao ngươi đi đánh dân Ammon, không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Dép thê đáp rằng, Ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Ammon, và khi ta kêu các ngươi, thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Ammon và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy, sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Dép Thê hiệp lại hết thảy dân Galaad, giao chiến cùng Ephraim. Người Galaad đánh bại người Ephraim vì họ có nói rằng, Ở dân Galaad, giữa Ephraim và Manasseh, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ephraim đó thôi. Đoạn, người Galaad xâm chiếm những chỗ cạn sông Jordan trước khi người Ephraim đi đến đó. Và khi một người trốn nào của Ephraim nói rằng, xin để cho tôi đi qua, thì người Galaad nói rằng, ngươi có phải người Ephraim chăng? Người đáp, không. Chúng bèn nói cùng người rằng, thế thì hãy nói Shibolet. Người nói Sibolet, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Jordan. Trong lúc đó, có 42.000 người Ephraim bị chết. Jethê, người Galaad, làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Galaad. Sau người, có Íp Sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel. Người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngoài nhà mình và cưới 30 con gái ở ngoài làm vợ cho các con trai mình người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn Íp Sang qua đời, được chôn tại Bethlehem. Sau Íp Sang có Elon, người Sabulon, làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Elon người Sabulon qua đời, được chôn tại Ayalon trong đất chi phái Sabulon. Sau Elon có Abdon, con trai Hilen, người Phirathon,